Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Sơn Biat và trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ một vài điều về P-Network à, ờ, Cách đây khoảng 4 tháng thì Sơn cũng đã làm những cái video đầu tiên Sơn chia sẻ về P-Network cho các bạn và cũng có nhiều người bạn đặt ra rất là nhiều câu hỏi rằng Ồ anh Sơn ơi thì không biết rằng là P-Network thì khi nào nó sẽ thanh toán cho mình khi nào thì uh, mà mình có thể rút được tiền về uh, hay là cái này thì làm đến khi nào nó sẽ dừng lại thì thực sự đối với đối với bản thân sơn đó, thì trước khi mà sơn làm bất kỳ một dự án nào thì sơn cũng check nó rất là kỹ tuy nhiên rằng mình cũng không thể nào mình tránh khỏi được có nghĩa là mình làm khoảng 10 dự án thì nó sẽ có khoảng uh, ờ, 5 dự án fail này chẳng hạn 5 dự án thành công thì mình cảm thấy như vậy là mình rất là hài lòng rồi Uh, nhưng thực sự đối với cả P Network này mặc dù mình follow nó trong khoảng thời gian rất là dài rồi mình cũng chưa nhận được tiền từ nó thành thật với các bạn là như vậy nhưng uh, nhưng mình có một cái linh cảm ở đó là P Network này nó rất là uy tín và Ờ, đối với những người nào mà follow nó đủ dài đủ lâu dài ấy, thì các bạn sẽ nhận được một cái thành quả rất là lớn về sau này nên mình vẫn follow nó và mình vẫn làm nó nhiều người bạn rằng hỏi rằng ủa lâu quá rồi anh Sơn không nói về pin work nhưng thực sự là bây giờ là Sơn vẫn đang làm pin work nha các bạn ha rồi thì bây giờ để bắt đầu với Pinwork thì chúng ta cần phải uh, bắt đầu nó như thế nào nếu như bây giờ bạn là những người mới bắt đầu bạn chưa biết Pinwork là gì kiếm tiền online tự động với Pinwork làm sao các bạn có thể lên trên YouTube bạn search từ khóa là Sơn Piat gạch ngang ra là P Network thì đây là một cái hình thức là giúp cho bạn kiếm tiền online tự động và nó là một cái dạng coin thì giống như Ray hay là bất kỳ những hình thức kiếm tiền online khác uh, thì khi mà bạn đăng ký tài khoản thì nó sẽ trả cho chúng ta uh, một cái lượng uh, một cái lượng thanh toán nhất định ví dụ như Ray nó sẽ trả cho bạn là đồng BAT hoặc là Cosbit nó sẽ trả cho bạn là cái cái đầu CNB của họ và sau này các bạn có thể là sử dụng cái đồng đó bạn bán được trên sàn và rút được tiền về và trước đây thì Sơn cũng đã làm ra rất là nhiều những video tương tự và Sơn đã hướng dẫn cũng như review cho các bạn những dự án và có thể kiếm được tiền về thành công rồi Sơn mới thành thật với các bạn một điều đó chính là trong năm 2019 vừa qua mình rất là đáng tiếc bởi vì cái dự án Cosbit á, thì ban đầu mình đánh giá nó không cao và mình không nghĩ được rằng nó là kiếm được tiền thật và mình nghĩ rằng á, cái dự án này thì nó sẽ bùng tiền và mình chỉ là làm cho chơi cho vui thôi đây cho các bạn xem cái tài khoản này Đấy, tài khoản của Sơn thì có tới khoảng là 2.500 thành viên 2.500 thành viên và lúc đó mình nghĩ rằng ô cái này thì thực ra là nó không có uy tín đâu nhưng thực ra là khi mà đến khi mà Sơn làm á các bạn thì mình đã rút được 20 triệu đồng 20 triệu đồng từ Coinbit về thành công các bạn đây tài khoản của Sơn là có 2.000 thành viên 2.000 thành viên cùng làm đó, và cuối cùng mình lại rút được về là tổng số tiền là 20 triệu đồng nếu như mà lúc mà Sơn làm mà Sơn chịu khó cũng như là mình có một cái niềm tin với nó thì chắc chắn là khả năng cao là Sơn phải kiếm được gấp 10 gấp 20 lần số tiền như vậy các bạn ha đấy thì những cái dự án mà đôi khi mình cứ nghĩ rằng nó không ngon thì nó lại rất là ngon rồi thì bây giờ quay trở lại với P Network thì bây giờ nếu như bây giờ các bạn chưa bắt đầu với pi network thì có thể là xem thêm những cái video trước đây của Sơn hoặc là Sơn sẽ để lại cái đường link uh, mô tả phía bên dưới video này Sơn nó nói thêm về pi network để bạn có thể bắt đầu được với nó bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình những tài khoản như Remitano uh, sàn Binance để sau này khi mà các bạn uh, chuẩn bị rút tiền uh, thì các bạn sẽ chủ động hơn trong cái việc này các bạn hãy uh, xác thực tài khoản trước đi ok nhé bây giờ sơn sẽ nói cho các bạn là tại sao pi network mà sơn đánh giá nó lại uh, nó lại tốt đây bây giờ này sơn nó gõ là pin network và nó sẽ ra được rất là nhiều những video không bây giờ mình không có tính tới video của người Việt nhá à, nhưng bây giờ bạn search là p network là crypto chẳng hạn thì bạn nó sẽ thấy ra rất là nhiều những cái video phân tích của những người nước ngoài không và những cái video của họ rất là nhiều người xem này 49.000 lượt xem này 10.000 lượt xem này 6.000 rưỡi lượt xem này 31.000 lượt xem này đó các bạn hãy kéo thử mà xem có rất là nhiều người nước ngoài họ đang review về dự án này mà đặc biệt là những người này không phải là Ấn Độ nha các bạn Ờ, mình thấy được rằng nhìn ờ, cái ờ, những người này thì chắc chắn là khả năng cao họ đang là người Mỹ họ đang là người Mỹ bởi vì cái dự án này được hình thành bởi trường đại học Stanford đó, nó là một trong những trường đại học rất là danh giá và nổi tiếng trên toàn thế giới rồi đó, điều tiếp theo này bạn có thể lên trên trên mạng bạn search trên Facebook bạn search là P Network thì ra rất là nhiều những thông tin những group rất là đông thành viên đó, và cái fanpage của họ là có 40.000 lượt thích bạn lên trên này thành viên của họ đều là thành viên thật Dạ, và cũng có rất là nhiều những ờ, nhân vật khủng ờ, họ làm pin network cực kỳ thành công đấy thì Sơn chia sẻ với các bạn những cái điều như vậy để bạn check một cái dự án rồi ở đây này các bạn nhìn thấy có 2.513 lượt đánh giá đề xuất thì Sơn tin tưởng rằng khả năng cao cái dự án này nó rất rất rất rất rất rất rất là thành công nên nếu như bây giờ bạn chưa bắt đầu với nó hoặc đã bắt đầu với nó rồi sau đó lại ngưng không có làm nữa thì bây giờ bạn hãy quay lại với nó đi bởi vì Sơn tin chắc rằng ờ, cái dự án này khả năng cao nó thành công và bạn nó sẽ tạo được một thu nhập rất là lớn bạn hãy nhớ cái thời điểm Bitcoin nó cũng tặng miễn phí ờ, nó cũng bán với giá rất là rẻ mạt và không ai tin rằng nó sẽ lên giá đâu nhưng về sau bây giờ cái giá Bitcoin là bao nhiêu tiền các bạn biết rồi đấy gần 9.000 đô thậm chí là có thể cái thời điểm bạn xem video này nó có thể là tăng giá hơn nữa gấp nhiều lần như vậy nữa nên mình sẽ không có bỏ qua nó thêm một lần nào nữa bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn này trên cái màn hình của Sơn thì hiện tại là cái tài khoản này bạn hãy nhớ là cứ 24 giờ các bạn cố gắng bạn vào bạn login nó một lần sau đó bạn tắt mạng đi tắt máy đi thì nó vẫn chạy cho cho các bạn auto thôi được chưa bạn hãy cố gắng bạn hãy kiên trì với nó đi có thể là trong khoảng một vài tháng nữa nó cho bạn rút thì các bạn sẽ lượm một cái thành quả rất là lớn có thể bởi vì Sơn theo dự án này cũng được 4 tháng rồi nên Sơn tin nếu như mà nó ngon giống như Cosbit đi thì chắc chắn là mình sẽ có khả năng cao mình sẽ kiếm được thêm vài trăm triệu đó các bạn ạ rồi bây giờ các bạn vào tài khoản này các bạn đã chọn tab to ơn nhé cứ 24 giờ các bạn vào các bạn đào nó một lần đi nhá cứ 24 giờ bạn hẹn giờ điện thoại á 24 giờ nó sẽ thông báo cho các bạn là các bạn cần phải vào các bạn đào và hãy nhớ thường sơn cái điều này bạn cần phải làm đều đặn mỗi ngày thì các bạn mới có ăn được rồi được chưa các bạn nhưng nếu như bây giờ bạn muốn có thu nhập cao hơn thì tốt nhất là bạn phải học cách để tuyển referral và Sơn đã có rất là nhiều những video hướng dẫn cho các bạn về cách để tuyển referral rồi đó các bạn lên trên mạng bạn ờ, trên YouTube bạn search là cách tuyển referral các bạn cách ra sơn ts các bạn sẽ ra thức rất là nhiều những cái chia sẻ của sơn cách đây 3 năm mà sơn đã từng làm những video cách tuyển referral rồi không biết là các bạn đã coi chưa đó thời điểm lúc đó là sơn tuyển referral cực kỳ kinh khủng có những cái dự án mà sơn chia sẻ sơn giới thiệu lên hàng trăm nghìn thành viên họ đăng ký theo cái mã referral của sơn và sơn chia sẻ rất là thật lòng sơn không có giấu giếm bất kỳ một điều gì hết các bạn hãy làm theo những cái đó thì những cái dự án sau này bạn sẽ kiếm được không có ít tiền đâu thực sự là như vậy không ít tiền đâu nếu như các bạn làm theo những video hướng dẫn của Sơn nhé. Ok rồi Sơn mới chia sẻ cho các bạn một cái thông tin ở đây thì nó sẽ nó sẽ tính theo cái số lượng số lượng thành viên ở đây nhé. thì bây giờ này P Network đang trong cái giai đoạn là 1 triệu tới 10 triệu thành viên thì tùy vào cái số thành viên cứ mỗi một uh, số lượng cái mốc mốc như vậy á cứ mốc mỗi một mốc như vậy nó cán quá thì nó sẽ giảm đi một nửa tốc độ đào thì tức là khi mà nó giảm đi một nửa tốc độ đào á, thì cái giá nó sẽ tăng lên cái sự khan hiếm nó tăng lên và cái giá nó sẽ tăng lên nó giống như co nó giống như bitcoin các bạn nó sẽ có những cái đợt là halving và cứ mỗi một đợt halving 4 năm một lần thì nó sẽ chia nhỏ chia nhỏ đi chia nhỏ đi và cái lượng bitcoin nó càng ngày càng khan hiếm càng khan hiếm thì cái gì khan hiếm thì nó sẽ tăng giá được không các bạn thì bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn một triệu đến 10 triệu thành viên thì cái tốc độ đào nó nhiêu đây đó nên các bạn á tranh thủ làm thời gian này đi chứ nếu như bây giờ nó lên 10 triệu đến 100 triệu thành viên thì cái tốc độ đào nó giảm đi một nửa nữa thì các bạn lại không được bao nhiêu cả ok các bạn hình dung đúng không ạ à, và các bạn nhìn vào cái tài khoản của Sơn là hiện tại Sơn nó có khoảng 1830 mấy người đào à, và 502 người đang đào hiện tại và còn á, cả nghìn thành viên nó chưa có đào nên nếu như bạn là những người mà chưa có đào á, thì bạn quay lại các bạn làm cái này đi nó là một cái nó sẽ giúp cho các bạn á, có được cái những cái điều rất là ừ, trong những cái điều rất tuyệt vời trong tương lai các bạn rồi ờ, bạn cũng có thể là xem thêm những cái thông tin ở trong cái nhóm chat này trong nhóm chat này các bạn chú ý là trong nhóm chat bạn đừng có uh, chém gió hoai hay là đừng có post vào những cái dự án mà nó không khả thi hay là những dự án đầu tư đừng có chơi những dự án đầu tư các bạn bởi vì có thể nó sẽ mất rất nhiều tiền của bạn thậm chí mất cả bạn bè mất cả người thân mất cả uy tín danh dự của mình nữa không đó, ok thì đó là sơn chia sẻ cho các bạn những cái điều như vậy nhé các bạn có thể lên uh, trên chính cái trang chủ của nó lâu lâu nó cũng có những cái thông tin đó, nó sẽ báo cho mình ở trên này nên mình, nên mình thấy rằng nó quá uy tín rồi quá uy tín rồi thì bây giờ nó sập cũng rất là khó các bạn hình dung không ạ không người ta đã xây lên nó 2.500 lượt đánh giá này cái cái pin network nó rất là mạnh nó có hàng triệu người tham dự rồi mình nói tới điểm hiện tại là có khoảng là 2 triệu theo 3 3 3 triệu người 3 3 triệu người chơi đó các bạn. 2 triệu tới 3 triệu người chơi đó nên các bạn đó, thấy mình thấy được cái uy tín của nó rất là cao. Hiện tại là mình đang có 200.000 pi rồi, 200.000 pi rồi. Các bạn nỗ lực hết sức mình đi. Thì nếu như bây giờ bạn uh, chưa có coi những video trước đây của Sơn, bạn lên trên YouTube bạn search là Sơn PS uh, P ờ, Network nhá để bạn nó xem cả chuỗi video từ đầu đến cuối đi để mình có thể hiểu và hình dung được cái cách làm của nó ok thì trong video này thì sơn đã chia sẻ và uh, giải bày cho các bạn một vài điều như vậy thôi còn đối với những bạn đó mà chưa đăng ký tài khoản được thành công á thì mình nói với các bạn như vậy này bạn nhớ là khi mà các bạn đăng ký á thì bạn đã nhớ là các bạn cần phải xác thực thứ nhất là xác thực qua số phone thứ hai các bạn xác thực số phone rồi thì các bạn có thể là kết nối với cả Facebook Facebook bấm vào continue with Facebook này và các bạn đã điền những thông tin cơ bản vào thì cái đó là điều rất quan trọng nhá và khi mà các bạn đã điền cái mục invite thì các bạn đã nhập là Sơn PS đây là cái mã giới thiệu của Sơn thì Sơn sẽ kết nối với các bạn và Sơn sẽ cùng đào với các bạn để các bạn gia tăng được cái tốc độ đào lên đó ok hôm nay mình chia sẻ khá là nhiều nên bị kẹt mũi rồi các bạn ơi bị nghẹt mũi rồi đó thì các bạn nhớ Sơn chúc mừng Sơn chúc các bạn sẽ thành công và cùng theo Sơn những dự án tiếp theo và cái dự án những dự án gần đây thì mình đánh giá nó rất là hiệu quả rất là dạ. ngon luôn đó tạo ra được thu nhập cho anh em biết bao nhiêu rồi đó bạn nào mà chưa tham gia vào trong cái group trở thành chiến binh affiliate này các bạn xin tham gia vào đi Sơn đã giúp được cho không biết bao nhiêu người kiếm được tiền ở trên internet rồi nên những cái điều này nó rất là thật nó rất là thực tế các bạn ạ rồi thôi bây giờ chắc dừng video này tại đây nhá tranh thủ nhớ là vào đào mỗi ngày 24 giờ và nếu như muốn học thêm những hình thức kiếm tiền online khác bạn search từ khóa là Sơn Piat gạch ngang hướng dẫn kiếm tiền online thì ra rất là nhiều những video nhá Ok rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo thì nếu như bạn thấy video này có giá trị ủng hộ Sơn một nút like nếu như bạn chưa từng đăng ký kênh youtube của Sơn bấm một nút đăng ký và chọn nút hình quả chuông để khi mà ngay khi mà Sơn đăng video mới lên các bạn sẽ nhận được cái thông báo của Sơn rồi xin chào các bạn hẹn gặp lại bạn và chúc các bạn thành công bye bye yeah